Chào các bạn, hôm nay ờ, rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu đến các bạn ờ, một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật. Hôm nay con bếp này là thử bếp trước khi giao cho khách. Rinnai KGM563BE. Đầu tiên là tôi sẽ thử chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa. Tôi sẽ mở hai bếp nấu và mở bếp nướng và tôi sẽ thổi cho lửa tắt đi. Ngọn lửa xanh rất đẹp đây. Ngọn lửa xanh rất đẹp đối với ờ, dòng bếp này á khi mà các bạn xoay nút công tắc nè để cho mở ờ, cho đánh lửa và cháy á thì các bạn phải nhớ là phải giữ đè tay như bếp nấu á các bạn giữ đè tay khoảng ờ, một hai giây gì đó chứ đừng có buông liền ha tại vì khi mà các bạn giữ đè tay thì nó mới có ra mồi ra thì nó mới dễ cháy chứ còn các bạn cái này ở đây trong đây cái công tắc này nó có cái một cái lẫy nó chốt lại bạn phải giữ bạn phải nhấn vô nhẹ thì rồi bạn xoay thì nó mới đánh lửa còn bây giờ để như vậy bạn xoay là nó sẽ không đánh lửa nè ờ, cái chức năng này nó giống như là nó khóa trẻ em vậy đó đó bạn phải ờ, nhấn vô và bạn xoay giữ đề tay thì nó mới cháy bây giờ tôi sẽ thổi cho lửa tắt ha Hộp nướng á, do cái ờ, bề mặt cái mâm nướng nó rộng nó cần một cái lượng ga lớn hơn do đó khi mà đối với mâm, mâm nướng á, thì các bạn phải đi giữ đề tay phải lâu hơn khoảng 3 giây 4 giây ha bây giờ tôi sẽ thổi khoảng 1 à, 2 giây đầu thì các bạn vẫn nghe tiếng ra nhưng mà sau đó thì cảm biến nó sẽ khóa ra đây là chức năng à, khóa ra khi à, khi gió thổi làm tắt lửa một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà khả năng mà nước trào ra làm tắt lửa nó ít lắm tại vì cái ờ, đầu chia lửa này nè cái mâm chia lửa này nó cao hơn cái mặt bếp nước trào ra thì nước nó sẽ nằm ở trên mặt bếp thôi trường hợp mà nước nó trào nhiều và nước nó có bọt á mà cái bọt nó phủ ờ, kín cái cái mâm chia lửa này nè thì nó lúc đó nó mới tắt nên ờ, nếu mà quảng cáo là chống trào thì ờ, nó không không có chính xác cái này chức năng này gọi là khóa ga khi tắt lửa tắt lửa thì có hai nguyên nhân một là do gió thổi làm tắt lửa hay là nước trào làm tắt lửa ha. mà khả năng trào làm tắt lửa thì cũng có nhưng mà nó ít thôi theo tôi thử chức năng là khóa ga khi ờ, nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai cái miếng sắt này để tôi ờ, thay cho hai cái đáy nồi màu lưới xanh rất đẹp thiết kế của nhà sản xuất á khi mà nhiệt độ của cái ờ, cảm biến cái cái que cảm biến mà nó chạm vô đáy nồi á nó đạt hai trăm rưỡi độ thì bếp nó sẽ khóa ga một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng ờ, chống cháy nồi gọi như vậy là không có đúng tại vì ở nhiệt độ đáy nồi hai trăm rưỡi độ là nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi mục đích thiết kế của nhà sản xuất là để chống cháy nổ chứ không chứ không phải là chống cháy nồi do đó người bán mà quảng cáo chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy cái đó mình đốt như là nó đỏ cái tấm nó lên là nó tự ngắt ha đủ đủ nhiệt độ hai trăm rưỡi độ tới chưa có tới mức mà đỏ đâu đỏ là nó phải là ba trăm rưỡi trở lên mới đỏ hai trăm rưỡi thì nó chưa đỏ nhiệt độ đáy nồi là trên 200 độ thì nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lúc này đáy nồi là trên 200 độ một số ờ, khách hàng mà người ta không hiểu cái chức năng của bếp á người ta nói thì sao ờ, nó không cả nó lửa nó giảm nhỏ thôi nhưng mà nó không có tắt là do nó không đủ nhiệt độ thì nó không tắt thôi còn muốn biết đủ hay không thì các bạn phải dùng cây súng này để các bạn đo súng đo nhiệt độ hiện tại đáy nồi bên phải là 290 nè bên trái là khoảng hai trăm rưỡi hai trăm sáu khoảng hai trăm sáu ừ. khoảng chừng ờ, hai phút nữa trở lại thôi bên bên trái này nó nó nguội hơn nè nó nguội hơn nên nó sẽ tự động lửa nó bùng lên rồi do nó chưa đủ nhiệt độ nên lửa nó sẽ tự động bùng lên trở lại cái miếng sắt bên trái này nó bị cong nên nó sẽ không có tiếp xúc tốt với cái cảm biến ở dưới đáy nồi của các bạn đáy phải phẳng mà nó đè cái cảm biến thì nó mới truyền nhiệt xuống cảm biến được còn đáy nồi mà nó bị võng lên á nó không có truyền nhiệt xuống cảm biến được thì nó sẽ lâu cha lâu tắt hơn trước rồi đó bên phải nó nóng hơn nên nó tắt tắt, trước rồi đó nãy bên phải mình đo tới 208 à, 209 bên trái này do cái miếng sắt nó nó bị võng. đây là chức năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi và ở nhiệt độ hai trăm rưỡi là dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi cái nút này là anh tắt nguồn không dạ, vâng. vậy không không, không. này là nút rang hồi nãy á cái bếp bên trái này nó khóa ra chậm á tại vì cái, công tắc này nè nó đang gạt ở vị trí bên trái đó là chế độ rang chế độ rang thì các bạn sẽ rang thoải mái luôn nó sẽ không bao giờ tắt nãy mình ờ, tôi ờ, sơ ý tôi gạt qua bên trái còn tôi gạt qua bên phải là nó tắt liền nè giờ thử lửa đây bếp khóa ga công tắc vẫn đang mở đó là chức năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi ở đây á cái dòng bếp này á, nó không có chế độ rang thì ờ, shop chúng tôi đã ờ, thiết kế một cái công tắc rang nằm ở bên trái đây nếu mà các bạn gạt qua bên phải á, là chế độ bình thường chế độ hoạt động bình thường còn các bạn gạt qua bên trái là chế độ rang chế độ rang này á là cái nhiệt độ của cảm biến này nè nó phải là đạt trên 400 độ thì bếp nó mới khóa ra mà ngọn lửa của bếp á nó sẽ không bao giờ đạt được 400 độ nên cái chế độ rang này là các bạn sẽ rang thoải mái luôn đó như hồi nãy tôi đã thử cho các bạn xem rồi đó đây các bạn gạt ở bên trái thì là các bạn sẽ sử dụng thoải mái rang ờ, không bao giờ bếp bị khóa ga đây là chế độ rang chế độ rang này ờ, nó có ưu điểm hơn cái loại chế độ rang mà cái nút 3 giây cái chế độ rang mà nút 3 giây á, là nhiệt độ là 300 độ thì bếp nó sẽ khóa ga còn cái chế độ rang mà tôi thiết kế cho bếp nè là nhiệt độ phải 400 độ nó mới khóa ga nó sẽ cao hơn nó sẽ cái ờ, các bạn rang thoải mái bếp không bao giờ khóa ra các bạn lưu ý ha trong quá trình sử dụng ha nếu mà gạt bên trái gạt qua bên trái là chế độ rang còn gạt qua bên phải là chế độ bình thường ha gạt qua bên phải là chế độ bình thường là nó sẽ khóa ra bình thường thôi còn gạt qua bên trái là chế độ rang rồi dòng bếp này à, sử dụng một cặp pin đại nếu mà đây là hộp pin của bếp đây nếu mà các bạn sử dụng những cái lò pin Việt Nam như là con thỏ nè con ó nè pinaco nè những loại pin này sử dụng cho bếp nhật chỉ được khoảng 15 ờ, ngày thôi các bạn tránh ra nhờ Panasonic ờ, màu xanh nè Toshiba Maxell màu đỏ nè loại này sử dụng cho bếp nhật được 30 ờ, ngày tránh ra những loại này ra rất là kém nếu mà các bạn có điều kiện thì như mua những cái loại pin như là pin alkaline giá khoảng 90 95 ngàn một cặp sử dụng cho bếp này thì được khoảng 6 7 tháng đó còn ở đây thì ờ, shop chúng tôi là tặng kèm cho khách một cái viên pin sạc ở đây là tôi đã lắp sẵn pin sạc đây tôi đã lắp sẵn pin sạc pin sạc này á, xài một lần đầy thì sử dụng được khoảng 2-3 tháng còn khi mà pin nó yếu á pin nó yếu thì cái à, các bạn để, để ý nghe, nghe cái nhịp đánh lửa nó sẽ nó sẽ chậm lại và cái đèn chỗ cái hộp pin này nó sẽ báo đỏ đèn đây là đèn báo pin yếu ha khi nào pin yếu thì nó mới báo đỏ còn pin mạnh thì nó sẽ không có báo gì hết pin yếu thì à, đèn nó báo đỏ thì các bạn cắm sạc ở đây à, là cái đầu sạc đầu sạc đã tôi đã thiết kế sẵn bên hông đây các bạn cắm sạc cắm sạc vô á thì đèn trên cục sạc nó sẽ báo màu đỏ khi mà pin nó đầy á, thì đèn nó sẽ báo màu xanh đó pin đầy thì đèn nó báo màu xanh ha sạc một lần đầy thì sử dụng được khoảng à, hai ba tháng và thời gian sạc để cho pin đầy thì nó khoảng 17 à, 18 tiếng 17 18 tiếng Nói chung thời gian thì các bạn không cần à, phải quan tâm ờ, các bạn cứ cắm điện qua đêm là tới sáng hôm sau là, là các bạn thấy nó đèn nó chuyển sang màu xanh là nó đầy còn nó đỏ thì nó chưa đầy ha vừa sạc vừa sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết đây tôi ờ, vừa sạc vừa sử dụng bình thường đó pin này ờ, cái độ bền của pin này là được ờ, khoảng hai ba năm các bạn sẽ không có tốn cái chi phí mua pin nữa còn bạn nào mà không thích sử dụng pin sạc thì các bạn mua loại pin Ancalay giá 90.000 một cặp 90 95.000 đó còn đây là shop tặng kèm pin sạc bếp được bảo hành một năm trong vòng 10 ờ, ngày đầu nếu mà có lỗi thì ờ, shop sẽ đổi cho các bạn bếp mới đối với các bạn ở ờ, tỉnh xa thì có thể nhận hàng theo hình thức COD nhận bếp kiểm tra và thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện không các bạn không có chịu cái rủi ro gì hết bếp Nhật này về cái khoản mà ga, thì nó tiết kiệm hơn bếp ga Việt Nam theo ờ, khách hàng của chúng tôi ờ, đã sử dụng và ờ, thông báo lại á thì thí dụ như bếp Việt Nam mà các bạn sử dụng được 60 ngày thì cái bếp Nhật các bạn sẽ sử dụng được 80 ngày đó nó tiết kiệm được hơn 20 phần trăm ra và pin á thì nó sẽ các bạn nó đòi hỏi là tại vì tại vì pin á thứ nhất là nó cung đây là dòng bếp IC đánh lửa điện tử nó thứ nhất là nó dùng pin nè để nó cung cấp điện cho bếp ha, cung cấp điện cho bếp thứ hai pin nó để, để, để điều khiển cái chức năng tự động đó nên nó hao pin hao pin thì các bạn phải sử dụng pin tốt còn ở đây là shop đã tặng pin uh, sạc rồi nên các bạn phải không phải uh, lo lắng về vấn đề về pin nữa ha à, cái bộ uh, bộ pin sạc này là tặng kèm theo bếp nè một viên pin với một củ sạc này cái đầu sạc thì tôi đã gắn sẵn rồi ha nãy giờ bếp này là tôi đang ờ, thử để thử để cái chức năng rang nè nên các bạn thấy là lửa nó vẫn to nãy giờ nó các bạn rang thoải mái luôn tại vì ờ, ở cái chế độ rang này á là tôi đã cái cài đặt cái nhiệt độ của cảm biến á, nó là phải là trên 400 nó mới khóa còn bình thường là nó đã hai là hai trăm rưỡi là nó khóa rồi còn đây chế độ rang này là nếu các bạn gạt công tắc qua bên trái nè là phải 400 độ nó mới khóa còn bà, nếu mà sử dụng bình thường thì cái gà bạn gạt qua bên phải đó gạt qua bên phải là bếp nó sẽ khóa đó. nó nhỏ liền thấy không chút xíu nữa tắt tắt luôn rồi đó đó gạt qua bên phải là chức năng bình thường là sử dụng uh, chức năng uh, bếp nó sẽ khóa ra khi mà nước cạn nồi còn khi nào muốn rang thì các bạn gạt qua bên trái đơn giản vậy thôi đó rất là đơn giản pin sạc này ờ, các bạn chỉ sử dụng một một viên thôi ha đây đây tôi móc lồi xo móc lò xo vào viên pin như vậy thì ờ, mới đạt ha móc vào thì để nó nó mới dẫn điện được ừ. chứ còn các bạn mà để ờ, tại vì ở phía cực dương này nó có cái miếng nhựa nè cái miếng nhựa này ờ, nên các bạn mà chỉ gá vô như vậy thì nó sẽ không có tiếp xúc tốt các bạn phải móc cái lò xo vô vô cái lỗ nhỏ trên cái miếng nhựa này móc lò xo vô móc chắc chưa đó móc chắc mà các bạn treo được như này ha cho nó dính chắc bếp phải có pin thì nó mới hoạt động không có pin hay là pin yếu thì nó sẽ không hoạt động nó không hoạt động thì nó cũng có không có ga ra luôn nó tuyệt đối an toàn an toàn hơn bếp Việt Nam chỗ này đó công tắc mở nhưng mà không có pin thì ờ, nó sẽ không có ga ra thậm chí có pin nó cũng không có ga ra tại vì nó bên trong nó có cái rờ le nó khóa rồi đó bên trong nó có cái rờ le nó khóa rồi nó đánh lửa khoảng ờ, chu kỳ của nó khoảng 7-8 ờ, giây mà nó không cháy thì nó sẽ ngắt đó có pin ha công tắc mở ha không có ga đó bếp nó đã khóa rồi muốn sử dụng á, thì các bạn phải tắt đi các bạn mở lại cái mở này, loại này là cái bước kích ờ, cái rờ le nó mở cái khóa ga bên trong bếp rất là dễ sử dụng bếp này về thì các bạn chỉ việc cắm ống ga vô các bạn sử dụng thôi không phải mua thêm cái chi phí gì nữa hết á không phải tốn tiền mua thêm cái chi phí gì nữa hết bếp phía dưới tôi đã bọc lưới chống chuột rồi à, nguyên bản của nó thì không có lưới tại vì bên Nhật thì uh, chắc nó vệ sinh tốt nên nó không có chuột còn về Việt Nam này thì chắc chắn thì các bạn phải bọc lưới lại rồi chứ không thì về chuột nó cắn thì các bạn ờ, lại mất công đi sửa nữa ừ. bếp này giá là 2 triệu 2 con bếp này là model của nó là KGM563BE mã số là 009976 cái đây là cái số series mà nhà quản nhà sản xuất họ quản lý khi mà sản xuất để họ kiểm soát cái số lượng sản phẩm bán ra đó 009976 con này đời 2016 giá là 2 triệu 2 bảo hành 1 năm tặng pin sạc anh còn thắc mắc gì nữa không rồi ok ha nhớ cái công tắc này về, về dặn người nhà khi nào mà thí dụ như anh muốn rang đậu rang muối anh gạt qua bên trái là chế độ rang nó Đúng sẽ rồi. không bao giờ nó tắt ha còn gạt qua bên phải là sử dụng như bình, bình thường. thường bình thường ừ bình thường đi ừ đó ờ, bếp này thì không không có chức năng hẹn giờ còn nếu mà à, anh muốn sử dụng chức năng hẹn giờ thì à, sẽ giới thiệu cho anh Đây, anh có muốn sử dụng hẹn giờ không hướng dẫn cho mua thêm cái ổ cắm hẹn giờ này 80 ngàn đây là ổ cắm hẹn giờ nó cấp ờ, nó sẽ đếm lừa, đếm thời ờ, ờ, thời gian thí dụ như mình hẹn một phút thì nó đếm lùi một phút xuống không nó ngắt điện cái này là cục sạc cắm vô đây nó đã ngắt điện cung cấp cho cục sạc này thì bếp sẽ khóa ra và lưu ý là phải lấy pin ra ha bây giờ mở bếp lên thử đây ừ. đây là đang sử dụng ổ cắm hẹn giờ này cấp điện cho cục sạc cục sạc thì cấp điện cho bếp khi mà ổ cắm hẹn giờ này nó đếm lùi về không nó ngắt ngắt điện cho cục sạc thì bếp sẽ khóa ra Đây, mình... đó chưa đó là nó nóng nó tự giảm thôi khi mà ngọn lửa nó đốt nóng cái cảm biến đó thì nó sẽ tự động động giảm nhỏ ngọn lửa lại bên trong nó có le nó đóng rồi đóng 80 ờ, phần trăm rồi còn khi nào cái này nó đếm lên về không nè ngắt điện nè ngắt điện thì bếp nó sẽ khóa ra cái đây là mình đang cung cấp điện bằng cái cục sạc này ha không có nhớ lấy lấy pin ra ha bây nó tắt rồi nè đếm lùi về không là nó ờ, tắt ừ. mình lợi dụng cái chức năng này để mình hẹn giờ và lúc mà muốn hẹn giờ thì lưu ý là phải lấy pin ra để mình ngắt cái nguồn điện cung cấp cho bếp bếp nó khóa ra đó ổ này là 80 ngàn nếu mà anh ờ, có nhu cầu sử dụng thì mua thêm còn không thì sử dụng như bình thường đó lắp pin vô thì nó sử dụng bình thường ha rồi xong cái uh, lần đầu tiên uh, khi mà anh gắn gắn ống ga vô á ờ, anh nhớ anh thứ nhất là anh mở cái van trên bình ga ha thứ hai là anh phải nhấn cái nút xả này ha nút xả ừ. trên cái van này ha nè, nút nút này nè nhấn xuống để xả và thứ ba là khi anh khi là lần đầu tiên anh sử dụng anh phải xoay anh giữ đè tay để cho ga lượng ga trong đường ống này nè nó thoát ra hết của lượng không khí á không khí trong đường ống nó thoát ra hết thì nó, nó mới cháy còn ờ, sau này mà những lần sử dụng sau thì nó có ga sẵn trong ống rồi rồi thì nó mau cháy hơn còn lần sử dụng đầu thì anh phải ờ, giữ đề tay lâu một chút cho nó xả không khí ra rồi. video ờ, xin kết thúc tại đây các bạn quan tâm đến các sản phẩm của shop rẻ hơn khuyến mãi cung cấp thì các bạn liên hệ qua Zalo 0909 306 149 shop còn cung cấp rất nhiều sản phẩm shop còn cung cấp rất nhiều sản phẩm giá thì ờ, ờ, đủ loại giá hết như ở đây là một triệu rưỡi nè ở đây là một triệu bảy nè bếp số 1 triệu 7 bếp số tới 4 là triệu tư bếp số 5 là triệu 6 còn ai có nhu cầu sử dụng bếp điện thì shop có cung cấp bếp điện từ luôn đây là bếp điện từ nội địa Nhật điện là 200V 200V cắm vào lưới 220 của Việt Nam sử dụng bình thường bếp điện từ nội địa Nhật giá rất là bình dân 2 triệu 7 nè 2 triệu 9 3 triệu nè 3 triệu 2 triệu 7 giá rất bình dân còn ai những à, muốn những dòng bếp à, cao cấp mà có chức năng hẹn giờ thì bên đây giá có bếp có chức năng hẹn giờ video à, xin tạm dừng ở đây các bạn xem YouTube trên TV á, thì có thể đọc vào cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để ờ, đón xem thêm những cái sản phẩm khác của chúng tôi vào ờ, ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.